cùng tìm hiểu phần kiến thức nào. Cô có ví dụ 1. Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét? Các con lắng nghe lại. Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét. Bài toán cho các con biết điều gì? Và bài toán hỏi các con điều gì? Chúng mình cùng nhau phân tích. Bài toán cho biết là một sợi dây dài 8,4 mét. Đây là một sợi dây được cô biểu diễn bằng một đoạn thẳng dài 8,4 mét. Người ta làm gì nữa các con? Người ta chia thành 4 đoạn bằng nhau. Đây, chia đoạn dây đó thành bốn đoạn bằng nhau. Và bây giờ, người ta yêu cầu chúng mình tìm điều gì? Đó là đi tìm mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét, tức là tìm một đoạn nhỏ này dài bao nhiêu mét. Các con đã hiểu nội dung của bài này chưa? Với bài này thì thông thường các con sẽ làm như thế nào? Rõ ràng, chúng ta phải thực hiện phép tính chia, có đúng không? chúng mình sẽ lấy là 8,4 chia cho 4. Đây, ta phải thực hiện phép tính chia. 8,4 chia cho 4 để tìm ra số mét. Với phép tính này thì các con lại dễ dàng nhận ra đây là một số thập phân 8,4 và chia cho 4 là một số tự nhiên. Vậy chúng ta làm thế nào để ra kết quả của nó đây? Trước tiên cô cũng muốn là đổi cho các con về số tự nhiên, chia cho số tự nhiên. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi từ số tự nhiên mà mình tìm được chuyển sang số thập phân. Thế các con cùng tìm hiểu nhé.